Thank you. giờ xa nhau do thiên ta còn mang tên nhau chỉ là dấu do trời khi ta còn yêu nhau ai nói ra lời ra rồi làm ta nát con tim ai tình vẫn đậm sâu để đưa các nhau về sau chắc người về những ngày cao chưa bắt đầu phải rồi cũng sẽ tìm được ấm em sao cô giờ xa nhau do tim ta còn mang bên nhau chỉ là dấu do trời đi ta còn yêu nhau ai nói ra lời gian rồi làm ta nát con tim ai tình vẫn đậm sâu từng yêu nhau từng lo của nhau thật lâu trả lời về những ngày ta chưa ban đầu chẳng cần tương lai chẳng biết có thương đâu và chẳng biết có thương đâu ngày mai chỉ là con cùng nhau giờ từng nhớ từng là cũng yêu thật lâu trước người về về tháng chưa ban đầu ai rồi cũng sẽ tìm được con em sao cô đâu chỉ là